xong dạ, rồi được rồi nha đó dạ, không đó dạ. <laughs> không được rồi đó, đó, đó, DJ Chopin Music bắt ngày mới mình à, cũng quên chúc mọi người một ngày mới vui tươi và tràn đầy niềm vui mọi công việc đều à, luôn luôn thuận lợi nha vậy đó rộng không cái lóc nữa mọi người dính không dạ cái gò này thì cá nó không được bự không nè nó cũng nhỏ nhỏ nhỏ lên. mưa nó vậy mà con này bự nghe Chà bả luôn không hả <laughs> có nè đây con chết có lấy à cá cá nhỏ nhỏ này làm khô ngon đó đó đó thử thử kìa kìa vậy con này à, con cá lóc á cái lóc này một một tay một cái gù bả luôn người trời cái gô mùa này con nào nấy uống đúng không phải không phải không thế nè Ủa cái lóc cũng trọng rồi nè rồi bên đó ra người lấy con mọi người chuẩn bị gáp à vô bờ hết trơn rồi được không ơi con này cũng trọng mà, lúm sao sao bị lớn mày lớn cỡ chứ bự chứ bộ trăm rồi ra rồi đó là cá nhì rồi đó nghe bèn rồng anh này chạy vàng cá bèn rồng khôn lắm chạy vàng gồng là là dễ gì dính khôn lắm cá bèn rồng để chạy trơn rồi chạy thiệt mọi người ơi <laughs> quá hay quá hay chà quá luôn khôn lắm cá này rộng khôn với dằn cá cọt nữa đây đằng đó chứa một cái thầy chứ, ô con này cũng trọng mọi người con này chứa cái nè đây nè lớp nè con này cũng uh, đỡ chứ không có nhỏ đâu nghe nó vậy đó gô à chú bự cái gô chụp qua cái miếng gà mà đó mọi người miếng nó chụp mà sao chụp mà nó không hết không hết gà đó đó đó đó đó đó đó đó đó đó đó mình ngon đó đó đó mình ngon đó chắc ăn là còn đó Ồ, cũng cũng cũng đỡ mọi người tới đó rồi cài cài luôn đó đó trời ơi con này bự nè quá xá rồi mọi người ơi gì vậy phi đâu phi phi hả chú về thòn nhưng có phi chạy trời ơi cá lóc mọi người ơi đâu đâu đâu đây đây vô đây cái trời đất ơi 更加了。 như đây đó chặt phá luôn rồi ca đại quá bự mình nó dịch hồn rồi giặt này à, có cá bự đây nè cũng nè có lóc nè Bye. giống cà phí à? không mày phí à cà phí cà lóc rồi đó rồi mọi <laughs> nhanh thấy ghê không trong chớp mắt là đi qua mặt nó đấy có phi được chơi nó ốp đó kìa mọi người ôi dạ hai ba chuối luôn vô ơi quá rồi quá rồi ốp dưới ơi lia chia chừng quá trời luôn à

lắm ông, lắm ông, lắm ông. đây con mọi người phi nguyên đang là cá phi dữ thiệt phi nữa mọi người hai chàng con đấy đây đây đây đây cá phi mọi người lộng ra lộng ra lộng ra coi rồi này luôn đã rồi hả Dính không? Con vậy đó Cá lóc mọi người ơi. Ờ, trời, tao dê nó cây ô cá phi Kalau pun gigi gigi. Kìa xuống rồi, xuống rồi, xuống rồi, xuống rồi. Phóng rồi. Phóng. ngon không ngon nè dám chạy gì lắm xin tới cũng còn tìm nè thế nào đủ lọc mọi người <laughs> xịt phải không trời trời trời trời cái lóc chà bá luôn phóng tiêu rồi cái này là đẩy là không có cái xịt nha mọi người cái là cái này là mình đẩy bằng ba cái chì không nè đây nè đây một thước nha mọi người chứ à, năm sáu phen chị. cái khoảng à, phèn này qua phèn kia thì à, một, một tấc hai nha mọi người vậy còn nước về nhưng để săn cá lóc đồng bằng đẩy côn đòi hỏi phải có sức khỏe tốt để lộ trên đồng ruộng ngập nước côn được làm bằng những cọng sắt nhỏ có độ dài khoảng một mét rưỡi được máng vào một thanh bằng tre dài từ 12 đến 15 mét khoảng cách mỗi thanh sắt từ 20 đến 30 cm đuổi đen phụ luôn mọi người à. cá bự không cá bự không đây lóc mọi người tím mà. con này cá lóc bự mọi người thử đó đó ta dòm từ xa rồi bự á không nhỏ đâu cái gì dòm từ xa thấy rồi cá quá tròn quá tròn quá phân biệt không biết cá pi cái ờ, cá lóc mọi người lóc à đủ ăn rồi vô mọi người đây khá nhiều mọi người đây cỡ khoảng ờ, bốn kg à bốn kg hơn bốn kg à bốn kg à